Hải sẽ giới thiệu một số dòng bếp à, <coughs> bếp ga <coughs> dành cho thị trường nội địa Nhật. Mèo, mày cũng lên hình nữa mày. Bầu mang bầu bì mà lên hình. <laughs> Thì đây là hai cây bếp có những cái chức năng à, an toàn cơ bản thôi. Đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa. Thì khóa ga khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi nhiệt độ ở ờ, cái que cảm biến này nó đến ờ, hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga còn ở cái que cảm biến ở bên hông này giống như cái đầu mỏ hàng nè thì nó sẽ chịu cái tính năng của nó là khóa ga khi tắt lửa thì khi mà không có cái ngọn lửa đốt ờ, cháy nó làm nóng nó thì nó sẽ khóa ga đó là những cái tính năng an toàn cơ bản mà tất cả những dòng bếp ga Nhật nào nó cũng phải có thì đầu tiên vị trí số 1 đây là dòng bếp Paloma mặt men chống xước có giá 1 triệu 6 mã số số series của nó là 918255 các bạn nào mà đã lựa chọn cho mình một con bếp ưng ý và vừa với cái túi tiền của các bạn thì các bạn sẽ à, chụp lại cái màn hình ở cái vị trí con đó và gửi kèm theo à, số mã số 6 số series như thế này đây như những cái mã số này trên cái con bếp đó để nhân viên chúng tôi sẽ à, gửi hình chi tiết cho các bạn xem các bạn đồng ý thì à, rẻ hơn khuyến mãi sẽ làm một clip livestream thử những cái tính năng cho con à, con đó cho các bạn xem ừ. các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 306 149 liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được tiếp theo con bếp số 2 vị trí số thứ tự nó là số 2 đây Bếp này được sản xuất vào năm 2016. Bếp này tôi có tặng thêm một cái cặp kiềng dự phòng và đã gắn cái công tắc rang vào đây. Thì cái công tắc rang này nó có cái tác dụng là để cho ta rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái, không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa. Tại vì ở cái que cảm biến đó nó chỉ chịu nhiệt độ đến 250 thì nó sẽ khóa ga. Một số bếp nó có cái tích hợp thêm cái nút rang á, 3 giây chế độ rang này á, thì nó cũng chỉ tăng cái thêm ở que cảm biến lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa khi ta có cái công tắc rang này rào rồi nè thì ta không sợ bị tắt lửa nữa chỉ khi nào ta tắt thôi thì nó mới à, trở về cái trạng thái à, bình thường của bếp các bạn sử dụng như thế nào thì như thế này đây cái vị trí ở cái công tắc này nó đang là ở vị trí là tắt đây khi các bạn bật về vị trí bên trái này á là nó sẽ mở cái tính năng đó rang lên các bạn có thể nấu ờ, những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn muốn tắt thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải này thì nó sẽ tắt cái tính năng đó rang đó đi các bạn ờ, nấu khi nhiệt độ ở que cảm biến đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga bếp số 2 này có mặt men chống xước năm 2017 và giá của nó là E16 năm sản xuất của nó là năm 2016 giá là 2 triệu 2 mã số là 007496 Tiếp theo con bếp số 3. Đây là dòng bếp Paloma. Thì bếp này nó đã có cái nó có tích hợp thêm cái ờ, nó có nút rang nè, chế độ 3 giây này. Các bạn muốn ờ, gắn những cái công tắc rang vào thêm á thì các bạn có thể liên hệ đến shop chúng tôi sẽ được hỗ trợ và tư vấn. Thì đối với những bếp mà đã có cái nút 3 giây này trên bếp rồi thì tôi sẽ tích hợp vào nút 3 giây này. Các bạn sẽ đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến lên ta có thể rang nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái Tiếp theo vị trí số 4 Đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước ừ. Và vị trí số 5 Bếp này được sản xuất vào năm 2016 Bếp này giá 2 triệu tư thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng và đã gắn cái công tắc rang vào đây rồi nè. Ừ. Mặt men chống xước. Tiếp theo, con bếp số 7 năm sản xuất của nó là năm 2017 nhưng mà nó chỉ ở 1 triệu 8 thôi và cũng đã được gắn cái công ờ, tắc rang này đây cũng là mặt men chống xước ừ. hoàn chỉnh của nó đây thì ờ, kiền thì tôi đã để bên trong bếp nướng này và đầu chia lửa của nó đây ừ. hai đầu chia lửa và hai kiền tôi để trong bếp nướng còn ở phía trên của nó đây ừ. bếp nút xoay đã xong thì tôi sẽ qua thêm một số dòng à, bếp có nút nhấn đây thì cũng có những cái tính năng an toàn cơ bản ở vị trí số 8 đây là dòng bếp Paloma được sản xuất vào năm 2017 tiếp theo ở vị trí số 9 cũng là dòng bếp Paloma số 11 đây là bếp Rinnai. Năm sản xuất của nó là năm 2015. Và vị trí số 12 đây. Đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn ờ, tĩnh điện. Giá chỉ một triệu rưỡi thôi. Tiếp theo, vị trí số 13. Dòng bếp Rinnai. Mặt sơn tĩnh điện. Ủa mặt men chống xước, đây là mặt men chống xước này còn ở phía dưới này con à, vị trí số 12 này là mặt sơn tĩnh điện nè còn con vị trí số 13 là mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2016 ừ. thì ngoài những cái cái dòng bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản á, thì cũng có một số bếp có những cái tính năng à, cao cấp hơn full chức năng có mặt kính cường lực thì đây là một số dòng bếp nó đây ở vị trí số 15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 nó cũng có những cái chế độ nấu như là ở bếp bên trái này đầu tiên vào á là chế độ ờ, chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo có cái hình ấm nước đó là cái chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga ở hàng chữ phía trên là cái hàng chữ chế độ ờ, hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì khi ta chọn vào á, nó sẽ hâm nóng thức ăn lên và nó sẽ kéo dài thêm tầm khoảng 30 giây đến một phút nữa thì bếp nó sẽ khóa ga tiếp theo nữa là cái chế độ 3 giây cái nút rang đồ khô nhưng nó cũng chỉ rang tới nhiệt độ 300 độ ở que cảm biến thì nó cũng sẽ khóa ga bạn nào mà có nhu cầu gắn cái công tắc rang á, thì có thể liên hệ đến shop shop sẽ gắn hỗ trợ ờ, tích hợp vào bên trong cái nút đó tiếp theo ở vị trí số 17 đây là dòng bếp Paloma thì ở dòng bếp Paloma này nó sẽ có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác nhưng nó lại có thêm tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nè và hẹn giờ nướng tiếp theo ở vị trí số 18 đây là dòng bếp Rinnai ừ. bếp này thì ờ, có hẹn giờ nướng hẹn giờ nấu nhưng nướng thì nó chỉ nướng một tầng lửa thôi tiếp theo con bếp số 19 là dòng bếp Paloma mặt trước của nó có viền màu đỏ thì nó cũng có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp hẹn giờ nướng chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trái còn bên phải thì nó sẽ có nấu nước nhiệt độ chiên và cái chế độ rang trên cùng ở vị trí số 20 bếp này là dòng bếp Haman nhưng cái tên của nó là Osakaga vì Osakaga hay Tokyo ga họ chỉ là những nhà phân phối ga thôi họ sẽ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 Bếp được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2017. Đây là những dòng bếp ga dương. Thì qua đó tôi cũng có một số ờ, loại bếp âm. Bếp âm thì nó sẽ có là bếp từ âm và ga âm. Thì dưới cùng đây sẽ có một con bếp từ âm Toshiba. Ừ. Mang số thứ tự là số 21, giá 3 triệu rưỡi. Tiếp theo nữa là con bếp ga âm Bếp này có mặt men chống xước đây là hàng trưng bày. màu đen của nó là H1633 A0V HV. Đây là cái học pin của nó đây. Thì cái đầu dây này là cái đầu dây ờ, chờ để mà sạc pin á. Tôi đã làm sẵn và để ở trong hộp pin này. Bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2019. Ừ, đây là hàng trưng bày. Tiếp theo nữa, số thứ tự là số 23 thì đây là dòng bếp ga âm mặt kính mặt kính của nó màu đen tràn viền ừ, hiệu là Rinnai và nó cũng sẽ có những cái chức năng à, nướng nướng theo loại thực phẩm đây hẹn giờ nướng và cái chế độ nấu nước hâm nhiệt độ chiên cho bếp bên trái ở bếp bên trong thì nó sẽ có chế độ nấu cơm và nấu cháo và bếp này nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu nè ừ. ở phía bên trái này nó sẽ có hộp pin đây là hộp pin của nó đây Tiếp theo ở vị trí số 24 Dòng bếp ga âm mặt men chống xước Đây là hàng dùng lướt ừ, Bếp này thì à, dùng lướt thôi ừ, Đây là cái à, hộp pin của nó Cũng đã được gắn dây sạc Và năm sản xuất của nó là tháng 9 ờ, tháng 8 năm 2019 Nó chỉ ờ, trước hàng con hàng trưng bày một tháng thôi ừ, Nhưng mà đây thì à, nó là hàng dùng lướt Đầu chia lửa và ống điếu của nó này còn rất là đẹp để tiếp tục với video clip ngày hôm nay á, thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính để uh, giao cho khách thì đây là dòng bếp Rinnai model là RTE660CTS đây là nội thất của bếp đây bếp đã được à, bọc lưới chống chuột và che kín những cái lỗ lớn ở phía sau bếp các bạn mà quan tâm đến những dòng à, bếp nào á thì hãy chụp hình cái màn à, lại cái màn hình ở vị trí con đó và gửi kèm thêm cái mã số 66 series á và gửi vào cái số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được ở đây là ngoại thất này của bếp đây thì tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của nó của nó đây giá 1 triệu 8 và ngoại thất của nó là ở đây những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột rồi nè đây là bếp nướng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 các bạn sẽ cắm vào rồi mình cắm vào bộ ổ điện để sạc pin khi pin đầy thì các bạn à, khỏi tháo khỏi tháo chặt vậy rồi cái tem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 bên trái đã khóa ga này công tắc đang ở vị trí là mở này đây bên phải này cũng vậy công tắc cũng đang ở vị trí mở đây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc á, nó cũng sẽ có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ trên cái viên pin này để các bạn dễ phân biệt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 chế độ rang đồ khô nhưng khi các bạn chọn cái tính năng rang này á, thì ở que cảm biến này nó cũng chỉ chịu nhiệt độ lên tới 300 độ thì bếp nó cũng sẽ tắt thì à, để khắc phục thêm cái vấn đề này á rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi có à, gắn một cái loại à, công tắc rang để giúp cho các bạn nấu hay rang những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì đối với ờ, bếp mà nó có cái nút rang ở đây rồi á thì tôi sẽ tích hợp cái công tắc đó rang vào đây khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ đè giữ cái phím này để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến này lên nhiệt độ cao nhất nó không có ờ, còn tắt lửa nữa khi nào ta tắt tính năng này đi thì nó mới trở về trạng thái ờ, bình thường của bếp thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng hay sử dụng mà cái công tắc rang này tính năng rang này á thì có thể liên hệ đến shop để được nhân viên tư vấn hỗ trợ